Trần Quốc Vân xin chào quý thính giả, các anh chị và các bạn đã tham gia kênh Sài Gòn Shop trên YouTube. Và hôm nay à, tôi muốn chia sẻ với các bạn một số à, cái lọc, hai cái lọc lọc đạn ừ, chuyên thường dùng trong các loại xe xe đạp thể thao. Thì à, một loại thứ nhất là tôi muốn nói về bật đạn combi đùm Mayer. Đây, cái loại đường thứ à, thế này này De Meyer Shimano bạc đạn con bi tôi đã tháo ra cái này là hàng cũ sửa xe đó nó hư mình để ra ngoài à, hôm nay mình làm làm cái ờ, đề tài để nói chuyện nha <clears throat> rồi à, thứ hai nữa là bạc đạn và đạn kính cái này khi chọn mặt đạn cũng rất quan trọng để tôi nói à, thêm luôn nha bạc đạn tròn bạc đạn kính thì à, góc độ là 90 bằng đạn không độ các bạn thứ hai nữa là cái dòng à, siêu này nè tôi kêu cái miếng bít ca, cao su thì nó có nhiều loại một loại Ủa, xin lỗi hai loại một loại là cao su dạng loại là miếng, miếng kẽm thì khi chúng ta mua về để dùng trong xe đạp á, thì tốt nhất nên mua bật đạn có miếng bít là cao su thì cái thông số nó nằm ở sau nó có ký hiệu để chúng ta cho mình nhận biết đó cái nào là cao su và cái nào là miếng kẽm miếng thép rồi các bạn nhìn như kỹ nha nha thì à, sau cái giải bạc đạn bạc đạn nó có số thì từ từ đi sau này tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách tính số dòng số bạc đạn có công thức rồi thì ở đằng sau phía sau đuôi sau của cái giải số tất của bậc đạn nó có chữ R và dạ, S S còn ạ nghĩa là rubber seal seal mà kính đó. rồi hai bên ha còn kẽm bên đây là kẽm đây và kẽm cái này thì nó hơi khó chịu chút xíu nếu chúng ta lấy ra khi vệ sinh mật đạn mà chúng ta lấy ra không kỹ đó thì nó bị ờ, dừng tại nó bằng kẽm mà nó không có độ đàn hồi nữa bẻ đâu nằm đó bẻ lấy ra công chút xíu là nó công rất ép lại rất là khó thì khi lấy ra rồi chúng ta sau khi vô mở đưa cái miếng vít này trở lại vị trí cũ nó thì rất là khó khó cái sao vô không khéo thì nó sẽ bị kêu kêu bật đạn xây cái này nó kêu re re nhỏ nhỏ tiếng rất là khó chịu thứ hai nữa kẽm và thép hoàn toàn là không kính bằng cao su cao su sẽ kính hơn tại vì cao su chắc chắn là nó có độ đàn hồi đúng không rồi cái này chúng ta sẽ nói sao? bây giờ chúng ta nói đừng con bi và đạn mèo trước rồi sự các anh chị nên à, nhấn à, subscribe nhé đăng ký và có những câu hỏi các bạn các anh chị các bạn quý khán giả đưa ra những câu hỏi chúng ta cái này là chúng ta cùng thảo luận và cùng sửa xe với Sài Gòn Bài Sách các bạn nhé rồi bây giờ trước hết tôi sẽ để tôi uh, livestream bằng cái máy uh, máy tính đó các bạn thành ra không có di động được để trước hết các bạn phải có dụng cụ như thế này để chứa những cái gì nhỏ nhỏ sạch sẽ không bụi quan trọng nữa là cục 500 cục 500 gì không cần biết không quan trọng có hết là được rồi khi chúng ta vô tình rớt một viên đạn hay cái lưỡi gà hay cái là so bất cứ vật gì đó chúng ta quăng nó ít kéo lên không phải công mà phải mở mắt đi mò đi kiếm đúng không rất khó chịu rồi cái thứ à, ba là cái này trong cơ khí nông nghiệp và sửa ô tô là có này hết và mấy cái à, những cái tiệm sửa xe Honda đó các bạn người ta cũng có những xe đạp cũng có đó nhưng cái này dễ tìm nhất là các bạn đến đường Trần Hưng Đạo hoặc là đường Cao Thắng cái nơi mà các bạn mua dụng cụ y tế à cái này dùng cho y tế tùy theo công việc của mình nếu nhà mình nhỏ mình chơi xe đạp thì mình không có sử dụng gì nhiều đó thì mua cái gọn gọn thôi còn nếu mình à, đã, là thả, bắt đầu thở thì mua to to xíu có nhiều nhân càng tốt mình được nhiều dinh dụng đúng không rồi thì nó cũng cái thứ hai nữa à, cái à, cần thiết nữa là nó có nhiều ngăn đây khi chúng ta à, đặc biệt là khi chúng ta thay bạc đạn chúng ta bảo trì bạc đạn bạc đạn đùm Meyer thì đùm nó có giờ gồm là cốt con con bi và chén và đạn thì đùm khi mà đã đùm mới thì các bạn để sạch cũng được đạn mới trong trong đạn, đạn, các bạn có thể để chung để sau cũng được nhưng khi mà đạn đạn đã cũ đã à, xe đạp mà đã xài rồi đang sử dụng và muốn bảo trì thì đạn bên nào đã dùng đã chạy nó quen với con viên đó tại mỗi bên một đạn nó có cái lực khác nhau nha chứ không phải là giống nhau thành ra bên hông một nhiều bên một ít rồi chúng ta sẽ để theo thứ tự bên nào bên trái bên nào bên phải đạn nào theo con đó à, chúng ta nhớ ha đừng khi ta không bị lẫn lộn không rất tiện lợi rồi khăn, các bạn có thể áo thun hoặc mua giải gì cô tông mình sạch sẽ bó tay nhựa thì cái này có thể là mình mua mấy cái bịch à, ba là đến mấy cái tiệm uh, mỹ phẩm, tiệm bán à, đồ nhựa cái này tôi không biết gọi thế nào bao tay đó bao tay để mấy nhà hàng người ta buôn bán thức ăn giáp thức ăn bóc thức ăn đồ người ta dùng á mình cứ dùng nó dễ lắm tiện lợi rẻ bịch đâu đâu có nhiêu tiền đâu mười ngàn mười mấy ngàn chúng ta xài xong chúng ta quăng đi à, cho tôi xin gửi lời chào tới mọi người nha tôi để trên bảng này á là thật sự là nó cũng giỏi thôi không liên quan gì tới công việc của mình mà thật sự mình có thể là minh họa cho cái hình nó dễ thấy hơn tại vì trong cái máy tính livestream là mình đưa ra có thể những con vật bi cái chén nó nhiều khi nữa các bạn cũng thấy không có rõ ra làm lên đây là vậy rồi trước hết tôi nói về những lỗi đạn loại đùm những lỗi đùm Mayer là thường những loại à, dùng cho xe đạp mà bình bình dân bình thường dưới đều rề thường là con 45 độ rồi 45 độ đây đường thẳng 90 độ rồi cái này là 45 45 đúng không tương tự đó, còn chưa đậu còn những đùm thì um, để Ray hoặc M525 hôm nay tôi lấy cái này để là chừng để ờ, làm cho mình thấy Shimano cũng ờ, để năm hai năm a này cũng giống đó thì con bi của này thì nó hơi chút xíu chắc khoảng 50 đó, đó. lý do tại sao mà có những cách à, chúng ta sẽ thấy cái khác biệt Shimano hãng à, ờ, công à, ờ, hãng Shimano không sai sử dụng mặt đạn tất cả đều con bi tại sao có loại con bi chạy hơi nặng có đội con bi chạy nhẹ thì có đội con bi chạy trớn ví dụ STR à, à ST SL, SLX đều đây còn dưới nữa sẽ hơi nặng rồi khi chúng ta thay, thay con bi cái này cái con này con mà thấp độ mình gắn qua con cao độ mà chạy bị nặng rồi chạy bữa bữa mới thay rồi xong có nhiều thợ nhiều người à, mang sẽ đạp đến à, tôi mới thay ngày hôm qua sao giờ sao bị hư nữa có mới chạy con từng 10 ngày sẽ dễ bị nặng rồi bị rơm nữa khó chịu mà thật sự độ rất là tốt cái này là do cái lỗi kỹ thuật các bạn nhiều khi chúng ta sơ ý ha rồi chúng ta sẽ nói sao rồi hôm nay có một cái đình là đình cũ đây ST bạn xem đúng không bảy tám năm biết sao đây cái nào đúng rồi các bạn cứ đọc đi rồi ST có clip có clip này là trường mail còn bạc đạn đâm bạc đạn đâm bạc đạn thì có ít nó à, có clip của nó là có rồi ta gắn cái ra vô đường nhưng còn đây nó bị khóa rồi chúng ta giữ ý là được nhưng mà nhà nó chẳng xuất và quá thứ rất đặc ta còn rất khó lấy thì điều trước tiên tôi muốn các bạn à, lưu ý cái này đêm nay á ST này là, là cái cối này rất là quan trọng như các bạn nước mà lọt vào trong này nè nó có khe đây nè đây ha, nước mà lọt vào trong này á là ổ lít màu hư thì khi ta làm vệ sinh nó tránh xịt hơi khi mà cò hơi mà chúng ta xịt dầu là trong cái dầu này nó bị tai bài đi hết tại nó không có gì kính cả còn lỗi cối clip mà ổ cối clip thì dùng ổ clip mà dùng một đạn ấy, thì nó khác không rất là hồi rồi ST là coi con bi trên uh, à, 45 độ có thể 60 hoặc 70 ST khoảng 60 STR lên nữa cao nữa rồi sau STR nữa là đứng luôn là bật đạn luôn đây người thí dụ nha rồi cái à, đừng đừng đây rồi cái chén nha các bạn chén nằm đây các bạn thấy rõ đó đảng Đấy. Rồi. Như bạn thấy rõ không? Cái cốt. Thấy rõ không các bạn? đối xứng mà bậc đạn con bi thì bậc đạn con bi và bậc đạn à, tròn ổ, ổ kính đó nó khác nhau khác nhau một cái bậc đạn con bi xin lỗi ổ đạn thì muốn biết bạc đạn này có hoạt động độc lập được hay không thì các bạn mở cái à, chương cái à, cùi đề của cái ST đó ở dưới nó có hai buli buli một buli dưới buli trên thì nó có gắn bạc đạn nhỏ tại đồ cao cấp những có mặt đạn siêu nhẹ thì đó là bậc đạn quản độc hoạt động độc lập chỉ có một bậc đạn cái đó là cái uh, ưu điểm rồi bây giờ con đi các bạn thấy con không con bì và chén ở trong này chén nữa ép vô đó thì các bạn thử nghĩ làm sao hoạt động độc lập được không thể nào độc lập bắt buộc phải đi một cái thứ hai và có điện tử thứ hai là thường thường là đi dưới cái trục đối xứng đối xứng kế hoạch ừ, đối diện vào là con bi nó nó khác biệt với bậc đạn là tải cao chịu lực cao chịu gia đập cao và dễ chỉnh sửa con bậc đạn các bạn rất là nhẹ chịu lực không cao đâu ha. chỉ có đạn đũa mới chịu lực cao đạn đũa đũa con đó ha. Rồi thì cái này giờ tôi nói là 45 độ là đạn thường dưới đều ray còn trên nữa tới chữ ST bạch đạn ST thì cái con đây con con bi con này nè nó sẽ tiện cái đường cái đường con nó cong chút xíu rồi cái chén này nó đưa lên trên chút xíu cũng như thế thôi không có bự hơn đâu nhưng mà nó di dời cái địa điểm đó rồi viên đạn rồi của mình lên thì lúc này các bạn thấy á, góc độ nó cao hơn nó sẽ lớn hơn 45 nó là 60 60 70 tùy theo vào lột đạn á ờ, nó sẽ nhẹ hơn thì con càng lớn góc độ càng cao tương ứng với viên bi nhỏ chứ viên bi lớn không thể nào được tăng góc độ được nhé thì viên bi nhỏ thì lực bù trừ nhiều, nhiều ít đạn thì viên lớn mà nhiều viên đạn thì nhiều viên đạn thì viên đạn sẽ nhỏ ít chia lực ra được rồi cái khác biệt nữa các bạn khi bảo trì xe như tôi mới vừa nói đó nhiều người vào người ta nói cái xe mới vừa thay bảo trì thay đạn con đi được tốt lắm sao chạy vô dẫn hơn thì do những khi thợ nó nhầm lẫn à bây giờ tôi nói đơn giản nha cái viên bi bây giờ em éo rồi con chén nằm đây lực như tôi nói các bạn là 45 độ phải không rồi bốn vậy không đúng 45 độ thì cái hư phương chịu lực á cái tiếp điểm ở đây nè và tiếp đến đến đây nó phải đi qua cái tầm nó là cái tầm rồi giờ cái này tôi ví dụ cái à, bậc trạng này là cái bậc trạng à, SS SS hoặc đều SS hoặc đều rê nó giờ hư hư à, hư con hư bì tôi đem vô tiệm sửa cái thợ sửa đem vô anh đúc vô cái anh lấy chọn bì đầu có con nào đẹp đó sáng sủa chiều gì đó, vô dụ hiện dân dụ thì dân vô con cái con cái à, góc độ của đều con à, con chịu đều rê nè cái gì con đều rê hướng nước khác các bạn nó chịu tiếp đỉnh như này nè lúc đó cái phương đi lên nè bây giờ các bạn thử nghĩ nha thằng góc độ 45 và thằng hơn 45 thì chắc chắn cái phương chịu lực của nó nó không đi qua cái đường kính này hai thằng khác mà cái này bên đây cái này bên đây thì đi dốc này nó tạo ra nó không còn một đường thẳng nữa tạo ra một tam giác rồi cái viên đạn này chịu lực nó không có đều các bạn thử nghĩ đi cái này à, mình dành thời gian mình tán nổi rồi các bạn chứ không phải là tôi nói chuyên sâu về đâu không có đâu rồi đây bây giờ ví dụ cái 45 độ nha đây 45 độ tiếp điểm tiếp điểm đây giờ tôi lấy cái không lấy con 45 độ tôi lấy con 60 độ thì tiếp điểm nó chịu vô đây à thì lúc đó nó cái hương hướng hướng chịu lực lên đây à. mà cái chén này không có thay thì nó dẫn đi, đi vô đây thành tạo tam giác vô chạy nó sẽ bị nặng gắn đạn vô rất là trơn tru bình thường chạy cái lực hứng chịu khác nó không còn trên một đường thẳng nữa đứng gì nữa nó là cái tam giác tam giác hơi góc bẹt rồi rất là nặng dại viên đạn nó, nó không còn chịu đúng hương hướng hương của nó nó hao mòn nhiều hơn ít bữa là đạn bắt đầu đen mặc dù không bị nước vô không bị gì hết những ma sát nặng quá là người đã khó chịu đạn sẽ bị mòn cái lớp uh, chrome ngoài lớp mạ si đó nó dẫn tới phá đạn là khi chúng ta vào chúng ta thay bạc đạn thay con đi nhưng chúng ta chịu để ý chúng ta thay cho nó đúng khi mà đúng thì vô đạn chạy rất là em tránh tru không bị gì hết rồi cái đùm trước thường tuy nhỏ thường từ bên đây qua bên đây là 100 thì mỗi nhà sản xuất các bạn để ý nha lấy à, cái à, đường thêm của đường khác đây cũng đùm ơi à, các bạn coi nè đây qua đây 100 thì đùm này nó cũng có cái trước cái này cái sau có cái trước cũng 100 nhưng mà cái miếng canh viên đạn này nè cái miếng canh tán này nè thì đây những đoạn một đoạn về đây bạn nhìn xem nhá cũng đâm trước bên đây qua đây 100 kích thước đây qua đây 100 nhưng mà đây là mỏng à ra tính từ đây qua đây 100 thì từ con bi ra bao nhiêu nếu mà duyên đạt cái miếng này dày thì con mỏng con mỏng thì nó có những đệm dày nói chung là nó làm ra sao đủ đủ khoảng cách từ cái đủ cái độ nó qua đây từ bên đây qua đây là 100 thì bên đây cũng vậy cũng đây qua 100 các bạn thấy con cá nó dày không con nó mỏng lại nó không biết trên biết đệm còn đây có miếng đệm giữa nè là khi chúng ta thay nhiều khi thay sơ sức mất một con này con kia thì kiếm đúng là vị trí của nó để khi gắn lấy con mất con tán này không con con tán này con của bên khác vào thì nó sẽ bị lọt bị thiếu và bị dư gắn bánh vô gắn xe đạp vô nó không còn ngay trực tâm với xe nữa xe sẽ chạy hai hàng bên trước thế này lúc trước là nó thế này bây giờ chạy gắn vô nó bị lệch qua bên chạy hai hàng còn chẳng ba là khác nha hai hàng rồi thành ra của loại nào vô loại nấy không có lấy bên đây qua bên kia được nếu mà mình ta có thể thay ví dụ con này dày nè mất con này giờ ta, ta có thể thay con khác mỏng hơn chim con đàn đo làm sao qua đủ trăm rồi phía sau cũng vậy phía sau đùm sau đùm rót là 130 còn MTB với lại uh, Turin còn là, là 135 còn Boost là cái đó mình đã xài Boost chúng ta sẽ có cái à, hơn nói chuyện khác 135 thì tương tự các bạn thấy không rất là dày nè dày có miếng lông đền cành giữa còn dày tán dày không có miếng đệm à, và chúng ta nhìn đây kỹ nha đây tán này mỏng nè có hai miếng đệm tôi còn khi chúng ta thay con tán con tán này tán khóa này khóa con qua bên kia bên kia thay ngược ở đây là không được chắc chắn là không được vô sẽ thiếu gắn vô à, cái xe ủa nãy sao mình để vô rồi lúc mà được lấy ra mình thấy đúng rồi bây giờ nó vừa khích còn giờ sang gắn vô xe nó lỏng nó qua vậy mình không biết tại sao mình khi sở ý mình không để ra cái này thông số kỹ thuật các bạn nhớ nên nhớ các bạn nhớ các bạn sẽ đúng còn các bạn không nhớ các bạn sẽ làm quên chứ không phải là các bạn sai thì quên thì không nhớ thông số nó thì là sẽ làm sai rồi bây bạn để ý con bi nha tôi vừa nói con bi con bi này đây đây con bi của ST nó 60 độ đạn nó ra đây nè đá lên đây nè à. rồi các bạn thấy rõ rồi nha bạn có thể là so sánh bằng mắt thôi để này mình để thảo luận đề tài nên mình cho mình thấy sự khác biệt thôi chứ mình đây không có ờ, ai dạy ai hoặc là mình không ờ, không phải bỏ thời gian nó nhiều quá tại nó có tính kỹ thuật thì anh nào thích đó, thì mình thà, chịu khó nhìn kỹ thấy cái con dây con mỏng cái cục dưới á các bạn thấy không bi nó chạy đây nè nghe đây đúng không cái đường chạy nè còn ST bạn thấy nó chạy trong trong đứng lên rồi ra nữa là cái con này khi mà đạn mà đứng lên càng đứng lên thì con này nó bằng nó, nó thành lòng chảo lúc đó bật đạn rồi không con trên con dưới bật đạn nằm giữa 90 à, độ đó là đạn rồi bây giờ chúng ta quay lại chúng ta um, bắt đầu vào mở bạc đạn này bạc đạn tròn chúng tôi sẽ lấy một cái làm thí dụ thôi tại vì trong xe nó có nhiều đạn bạc đạn bb giữa nè bb giữa nè rồi bạc đạn cổ nè rồi bạc đạn đằng trước đằng sau là bạn ổ clip rất là nhiều rồi à, giờ mình lấy cái trong bb ra mình làm thử nhớ các bạn nhớ ha cái miếng à, pin miếng bít này nào mua bạc đạn là phải mua số sau cùng của sau đuôi của bạc đạn số bạc đạn là RS Rabosil cái này là hơn sao nó có chữ à, sau cùng của đuôi số bạc đạn nó có cái uh, chữ uh, Z Z á tôi phát âm người dở không định viết đây đó là chữ Z đây dinh kém á rồi nhớ nha giờ trước hết muốn lấy bạc đà bạc đà này dơ nếu mà trong xe bạc đà à, nếu như các bạn mua một chiếc xe mới thì các bạn chạy khoảng ngàn ngàn rưỡi hai ngàn đó là đến giờ thời giờ phải làm nó mà bạc đà giờ cũng rẻ các bạn cũng có thể là tháo ra mua mới gắn vô nhưng mà nếu bạc đạn ceramic bạc đạn mà theo xe nó đồ tốt hơn còn bạn nào cái phụ tùng và thay thế là nó so với cái bằng à, original là nó chỉ có 80 thôi lý do tại sao khi các bạn mua chiếc xe về các bạn chạy rất là lâu rất là lâu hơn mấy năm có những chiếc như chiếc Dream hoặc Honda các bạn đang bánh à, các bạn chạy có thể là 6 năm bảy năm năm năm sáu năm bảy năm nhưng mà khi thay bảo đảm mới giờ chạy không được đâu rồi thì bác đáng này đây giờ tôi dùng trước hết dùng cái uh, lưỡi uh, dao mỏng ha. lấy ra tại dụng về quá đây đây lấy ra rồi một miếng bên đây bạn bạc đạn đã chạy rồi nha các bạn khô mở tôi đã vệ sinh sạch rồi tại tôi chuẩn bị trước để tôi làm nói cái đề tài hôm nay đây các bạn xem kỹ nha không có biển mở mà bạc đạn càng nhiều thì bắt buộc phải có dòng rế để dòng rế nó phân chia bạc đạn chịu lực điều khi mà chạy lăn cái bạc đạn nó chịu lực điều nó không bị như này đá như kia gì kia đá điên đá những điên duyên kế, kế tiếp khi mà nó có rế thì chúng ta vô mở rất là khó vô mở rất là khó các bạn rồi bây giờ tới mở bò mở bò chúng tôi tôi xài Shimano Bật đạn này bật đạn không nhiệt như lần trước đề tài trước tôi đã nói rồi hoặc nếu các bạn mua không có bật đạn Shimano nó mắc không ít thì các bạn có thể đến tiệm ô tô tiệm nậu bạn mua đã mở bò các bạn nói là mở bò chỉ tốt rồi phải chỉ không giống như chỉ vậy đó nó tại nó độ nhận độ nhận nó ít so với xe, xe hơi còn lại kia nó không cô đặc tôi đã bỏ vào cái bình này giờ khi vào mở bạc đạn thì các bạn nên mang bao tay vào tay sạch nhưng mà tay vào để tránh ờ, đất cát nó lọt vô mặt đạn chỉ miếng một ít thôi là nó sẽ phá mặt đạn các bạn rồi kỹ nha nếu chúng ta vô mở bò đây để tôi làm cho các bạn xem đây bạn thấy rõ không nếu các bạn là thợ các bạn nên có cái bình cò này đuôi nhất rất là tiết kiệm còn các bạn dùng tay thì tốn bò tốn kém lọt ra ngoài hết rồi tôi sẽ chỉ cho các bạn có những thợ mà tôi đã gặp thì họ vô bò thế này này khi họ bơm vào xong họ lấy tay họ quẹt rồi các bạn thấy không nó bằng rồi bên kia cũng vậy cái lấy bên biết gắn vô cái này hoàn toàn sai lầm rất sai lầm tại đạn nó nằm ở ngoài mỡ bò nằm ngoài chưa lọt vào trong rế các bạn phải cần đưa mỡ bò vô trong rế thì xây nó mới đi xây nó mới bật đạn nó bắt đầu nó độ ma sát các bạn nên nhớ là bật đạn này bất cứ bật đạn nào bật đạn này là bật đạn à, phải vô là mỡ bò phải vô tới viên đạn vô đặt ở trong luôn đủ luôn thì giờ mở bò này nó phải mở bò nhiệt đâu thì nó đâu có chảy nó không chảy thì không dỡ lòn tới trong được nó sẽ thiếu chạy rất mau hư giờ tôi đã từng sửa nhiều xe đạp nhiều người nói đã bảo trì vô mở rồi nhưng mà chạy tới với này sao đạn vẫn mở hư tiếp đây là cái lỗi nha các bạn rồi bên đây bây giờ các bạn vô từng bên tôi chỉ cho các bạn vào nha các bạn nên lấy miếng bít hồi nãy không biết đây bằng các bạn vệ sinh thì bạn rửa bằng dầu hay gì đó rửa xong hết xà bông bắt buộc phải có nước nha nước nó tẩy nó dầu còn nếu các bạn rửa dầu các bạn chỉ lau khô xịt hơi không không được tại nó còn dính dầu đây hơi đẩy cũng không thể nào tẩy ra hết dầu thì số dầu còn lại nằm trong đây nó sẽ phá mỡ bò dầu nó lõn ra nó làm cho mỡ bò lõn ra chạy thì mỡ bò càng lõn ra thì mất độ bôi trơn mất độ bôi trơn thì độ ma sát cao độ ma sát cao thì vật nặng mau hơn vậy nha bây giờ tôi lấy miếng bên đây tôi đại lại bên đây tôi chưa vô mở nè đây bắt cả các bạn coi nha đại lại rồi đúng chưa vô còn đây là tôi mới vô mới bò mới bò chưa vô bác con nhìn mặt kỹ nha nó bật đảng ra đang đang bằng mặt nè mở bò đang bằng mặt nè chưa đột vào trong các bạn kiếm như tôi cái búa cao su hoặc là búa cao su mà cán cây thì càng tốt tại búa cao su cái này này chúng ta sẽ dùng cái điểm tựa nào chúng ta đập đập như nào mở bò nó sẽ chạy vào trong đập đi một vòng xong đó các bạn xen vòng đập tiếp mở bò sẽ lọt vào trong còn nếu các bạn đập vào thép cái vật gì đó bằng sắt thì bạc đạn sẽ tích bị nở rất là cứng nhưng mà rất là giòn rất là khó chịu ra tránh đập vào kim loại mà chỉ đập vào cao su mà cao su cứng nha chứ không có cao su mà cài nhau cà nhau đập vô cà tưng tưng không được cao su cứng hoặc là miếng gỗ miếng gỗ là tốt nhất rồi các bạn coi nha mình chỉ lại nha Ở ờ, đang mở bò đang bằng mặt đó rồi giờ tôi cho bò đi vào trong này tôi bánh vào trong nha các bạn nhìn kỹ đi bò sụp vô trong liền thấy chưa ok rồi kế tiếp dời ngón tay qua địa điểm khác ở chỗ này ok nhìn kỹ chưa đó cứ như thế chúng ta xây dòng qua dòng xong rồi các bạn nhìn kỹ nè bảo đạn nó mở bò nó chụp vô trong muốn hết rồi nè thiếu nè thấy chưa rồi chúng ta xây nha để nó bay vô xây cho mở đi rồi nhìn kỹ lại mỡ bò thuộc vô rong sạch vô rong rất nhiều tiếp tục <clears throat> chúng ta bơm mỡ bò vào tôi không quen với cái này đây rồi đây ok chúng ta vừa bóp cái cò vừa kéo đi cho đều rồi chúng ta bôi qua bên còn dương như chúng ta đưa diễn một cái hạt bò rồi bò vẫn bằng mặt đúng không các bạn bằng mặt đúng không nhìn kỹ chưa rồi đặt tiếp nha nhớ là khúc gỗ cao su không được đặt vào thép cái đề tài này nó hơi mất thời gian hơi lâu nhưng mà tôi nghĩ nó có rất là có ích cho mọi người tại vì khi ờ, chiếc xe mà lăn bánh là tất cả trong lượng của ta nằm trên bất đảng mà bền bỉ không là do nó nhẹ không là do nó rồi nhìn kỹ lại sập chưa rất là nhiều hai lần rồi đó rất là nhiều tại nó chạy qua mua nó nó chạy qua phía đối xứng bên kia rồi chúng ta dùng chút xíu nữa nha giờ không vô nhiều nữa vô vừa đủ thôi xem đây kéo lướt nhẹ qua cái rồi à, bây giờ nha tôi lấy tay tôi vuốt cái các bạn nên nhớ mang bao tay vô tránh các đất cát vào đây rồi ok bằng mặt ha không biết đâu đây để nhẹ lấy hai tay ấn vào ấn ra đều vào rồi bên đây là xong ha bây giờ xoay mặt qua đây nha tôi lấy miếng bít bên đây ra nha rồi xem nha ok bây giờ các bạn ờ, nhìn kỹ nhìn tôi mã bò nó siêu qua bên đây luôn nó đi qua bên đây luôn đúng không là nó chưa đầy nhưng mà bảo đảm rằng mã bò đã đi qua cái dàn rế và lọt vào trong mặt bạn đủ bên động bạn bây giờ chúng ta chỉ có việc bơm cái dòng ở đây không cần đập nó qua hết tới bên đây rồi nếu mà các bạn muốn kỹ nữa càng đặt càng tốt không sao nha các bạn nên nhớ nha khi chúng ta vừa rửa làm vệ sinh bằng dầu sẽ đó dùng xà bông nước xà bông rửa cho sạch xong dùng còn hơi phải có hơi thổi sạch hết giống như sạch tự nhiên và không có còn là chính bụi bặm hoặc là tí bất cứ tí dầu nào đó rồi đây chưa xong nha bóp vô khi bạn cái cái bạn bóp đó dùng ngón tay bóp ấn cái uh, miếng uh, miếng siêu này à, miếng bít này vào thì khi nó vào đó nhìn kỹ các bạn ấn vào mà có một bò lọt ra đó, xì ra đó là đã dư rồi đó. dư dư một bò thì đánh dư là càng tốt còn thiếu thì mình mới lo đúng không rồi ok tôi dùng cái khăn cặp lao lại thì bây giờ nếu mà các anh các ờ, anh chị có xe đạp các anh chị đến tiệm sửa xe đạp anh chị muốn bảo trì xe đạp bảo trì tất cả các bậc đạn rút câm chỉnh câm và thấm đề cũng như kiểm tra tổng quát toàn diện giống như bác sĩ kiểm tra khám bệnh lại hết thì nếu như trong xe các bạn có bao nhiêu bậc đạn đây thì tôi làm bao nhiêu tôi mất thời gian bao nhiêu thì tiền công để bảo trì chiếc xe không rẻ còn nếu các bạn đã rẻ thì các bạn lợi những tiệm kia không phải là những tiệm tôi không đem nói những người mà người ta không có làm kỹ như thế này thì xe của các bạn sẽ bị hư nếu như xe các bạn rẻ tiền thì không sao còn mất tiền thì các bạn vẫn nên xin lại nha rồi chúng tôi được các các bạn xin chào rồi bây giờ tới định con đi bây giờ tôi lấy một cái combi này ra nó là hàng mới nha mà tôi làm cái đề tài đó thì mình nói chuyện khi mà làm lớn công ty thì chúng ta cần những cái chìa khóa thế này đây vài cái là không có nhiều lắm thứ nhất chúng ta có những cái 13 14 15 của bạc phun không có bạc phun cũng được chìa khóa khác nhưng mà mỏng và cần độ chính xác để có mua chìa khóa dùng chìa khóa mà uh, tệ quá thì cái độ này nè độ chính xác có ờ, đầu bù lon nó gắn ờ, nó, nó không nó, họ tính nó làm không chính xác đứt vô dặn tán nó bị quạt hết nó lì hết ừ. ba bốn mười lăm rồi đây cũng thế cũng nói đây thêm hai cái nữa là hai cái mười bảy mỏng thôi đừng dày cái bảy rồi nhân tiện đây tôi cũng chia sẻ với các bạn cái vấn đề mà khi mà sử dụng chìa khóa khi chúng ta đến để mang xe đến cho anh Thảo nào sửa đó chúng ta phải để ý anh ta cầm cờ lê ta kêu cờ lê đi mỗi lết một chìa khóa đi có nó đúng hay không các bạn thấy nè một mỏ nè một ngắn mỗi dài mỗi dài một ngắn một ngắn mỗi dài là điểm tựa chỗ điểm tựa và chịu chịu lực khi mà chúng ta dặn chúng ta đút chìa khóa vô chúng ta siết chiều trái trước ra phía vô mà dùng sai phương hướng thì con táo nó bị trật và bị hư hết thì cũng thật sự các bạn thứ nhất mau mòn mau hư chìa khóa mau, mau xin lỗi mau quạt chìa khóa con tán sẽ bị có dấu các bạn nhận dai lần thôi là nó tiêu hết nó trật luôn là chúng ta khi cầm chìa khóa chúng ta cầm có đúng hay không đúng chiều nếu mà dân trong nghề cơ khí người ta thấy các bạn người ta người ta không phải là làm người ta làm ngành nào đó ô tô hoặc là người ta làm ngành gì hoặc là có kiến thức gì cơ khí cái này nó mang xe lại nhìn cho bạn các bạn sửa các bạn sửa hả các bạn cầm chìa khóa các bạn dẫn vô nha bây giờ các bạn siết vào nha các bạn dẫn nè siết vào siết chiều cái đồng hồ đúng không cái dẫn nó thua nè cái là chiều chính là phải đích chỗ này chỗ này chiều trượt đây tuyệt đối giờ mở ra nè đúng không lực chính ở bên đây chứ à, dẫn ngược là thua rồi phải giữ cửa thả ra đây xin lỗi không đem ra mười lăm bên trước mười ba mười lăm cũng tùy đúng không nếu tôi làm vậy nè các bạn xem là chiếc dao này chiếc dao mà tôi cầm hai chìa khóa vậy là đúng cổ mở ra như là đúng mà còn nếu cầm chìa khóa về ha cái trong cái này ha gạt xuống nè này mở ra này vô là này mở ra nè hai kiểu về sáng đó, đó. trật ngày xưa mà những người mà đi à, học thợ máy và sửa xe này cái nào mà cầm cờ lê nữa là thợ máy tôi gõ đầu rồi nhớ nha cầm cho đúng rồi vậy cũng được nó sao cũng được cái cũng được nhưng mà các, các bạn nên tìm được thế cũng dễ dàng rồi đây không đơn giản xong như vậy á rang tán này thôi còn tán con có thể là còn thích còn nặng các bạn nhìn lắc nhẹ cái ok rồi chúng ta tháo ra tôi vừa chia sẻ các bạn là chúng ta nên có cái khai inox thế này thì nhận ra các bạn nên nhớ lúc nào cũng hướng xe tháo ra là cũng nhớ là chiếc xe mình nhớ bên đây bên phải cái hướng chiều xe quay đầu về chạy đó chúng ta dễ nhớ hình dung không và có thói quen rồi nhận tán ra con tán nào bên phải bên trái này, để bên trái này. có khai có ô là các bạn thấy không ba rồi đây nhận ra cái này thì ai cũng làm được hết nhưng mà tôi muốn chia sẻ kỹ cái này cho những người mới vào nghề muốn trải nghiệm chứ à, không dám chỉ dẫn dạy cho những anh thợ nhé để nhiều khi à, có sự, sự hiểu lầm rồi khi chúng ta muốn lấy ra tháo cái này ra tháo cái cốt này kéo ra chút xíu thì đạn nó không thể nào lọt ra tại nó còn dướng với cái à, miếng phốt này cái nọ rồi bây giờ tới cục 500 rất là em nha mà để đây có cái dít nói chung là cái dít sạch nhỏ gọn hoặc là cái đầu nhọn gì đó bạn để vô 500 rồi để vô 500 hết nhà lấy ra ok các bạn mà dùng dít lớn quá hoặc 500 lớn mạnh quá đó, thì rất khó làm vừa hết thôi ok xong mới làm đây ha Rồi chúng tôi đút ở đây như đây để chống sợ bi nó lọt qua đây lọt ra ngoài kéo này ra cái này để giữa nha mình nhớ rồi đó thế chiều đây là con con à, con olip rồi lấy bên đây ra ha thường đằng sau ổ bi ổ bi không rế là chính viên chính viên lớn rồi xong chúng ta dùng cái vít vít đầu đây cái vít dệt ta dùng giúp to chút xíu đi chúng ta bảy cái miếng uh, ra cái nhẹ ra nhẹ thôi nhích nhẹ lên khoảng chừng một ly thôi cho tới bên đây phía phía đối diện nha lấy ra cho miếng phốt nó không bị hư ok đọc ra lấy ra tất cả này chúng ta phải vệ sinh chùi sạch sẽ hết phốt bên nào để theo bên đó đạn bên nào con bi để bên đó chúng ta không bị lẫn lộn rồi bên đây cũng thế chúng ta cũng lấy ra rất đơn giản các bạn tại cái post rồi khi đó chúng ta làm vệ sinh tất cả nha làm vệ sinh rửa cái này các bạn có thể rửa nước cho nhưng mà không được xịt rửa nước rửa dầu dầu xong rửa nước cho sạch sạch xong đầu bên đây các bạn có thể dùng cò hơi đẩy được còn bên đây thì tuyệt đối không tại ổ lít này ổ lít mail nó dùng cái chén này nó khóa trong trong đây có hai dàn đạn một hai dàn đạn phụ hai dàn đạn trượt đó nhỏ đó nên bên đây tại lít này thường là để nó nằm nó nó, nó bẫy chó khi các bạn chạy là nó bẫy dính nè chạy hoài nó chỉ có chế độ nghỉ khi các bạn ngưng đạp lăn bánh thì cái bánh nó thế này này đó, thành đó nó không bằng gì nặng là như nặng là do chó đạn là đạn trượt đạn phụ thì trong đây nó có loại dầu mỡ bò đặc biệt nhỏ xíu này nó có khe hở đây các bạn rửa xong mà các bạn lau khô được mà bạn có thể xịt mà xịt né cái lỗ này nha né cái hai cái đường vòng kính đây này đây vòng này trên mí chén đó là cái mình à, body clip này, này nếu mà các bạn để còn hơi xịt tuê là đi mấy dầu kia tất cả là cái đầm dục các bạn quăng luôn không xài luôn bạn hư cái ổ nước đây chó giết rồi liệt hết không còn dầu nhé không hoạt động tại trong đó chó có là so có độ 7 ha rồi nhớ nha rửa sạch làm vệ sinh hết bên đây lau khô rồi thì rửa xong không mình rửa nước nước không thể nào lọt ở đây máy xịt nó vô đây được rồi đây, đây có thể là xịt không <clears throat> được rồi cái này cái đầm mới nha ra tôi chỉ lấy nó làm cái à, cái đề tài mình nói chuyện rồi bây giờ vô mỡ bò mỡ bò thì à, ai cũng vô được hết ai không biết làm cũng vẫn vô được luôn mà chúng ta có cò vô này thì nó rất là tiện và hay cái này con bi khoảng ờ, trên 45 độ nha đây đi vòng ừ, các bạn theo đây cho nó đủ ok được nha đủ mở rồi khi ta làm vệ sinh cái đầm trong ổ đầm thì trong đây cũng là ổ đầm làm vệ sinh tất cả luôn chúng ta đây là xịt hơi càng nhiều càng tốt xịt cho mấy cái kẻ răng này mấy răng này bám nhớ cũ mỡ bò cũ mỡ dơ đen đó mà các bạn không lấy ra sạch đó. không xịt không lấy ra sạch đó khi bắt vàng tán vô thì bắt đầu cái mỡ bò làm tan dần tán cái cái con vô thì nó sẽ trồi cái à, nó đẩy mấy cái nhét dơ lên nó nằm trong cái con lúc đó bạn đâu có thấy đâu tại nó nằm trong đầm mà thì cái đó sẽ pha nó chỉnh nó pha lộn nó sẽ chạy lên nó pha lộn lên đạn bi cũ thì sẽ làm cho nhớt cái cái mỡ bò nó sẽ mà mất độ trơn nó sẽ trở nên đen và thành giống như thành đất vậy đó thấy như vậy chứ không đơn giản tại vì tất cả trọng lượng chúng ta nằm trên đây này À, bên đây cũng vậy làm sạch rồi các bạn thấy con bi mình thấy con con bi ST này ha rồi rồi bây giờ đến cái con cái, cái à, vít hồi nãy để tôi có nói với bạn là 500 đây chúng ta tránh dùng tay này bóc cái viên đạn bỏ vô dính cát rồi nó dễ trơn trật nó dễ rớt hả à, rớt xuống đất phải lấy lên phải lau lại lau lại rồi phải mất nhiều công đoạn mất thời gian ha đây 500 cái này để chúng ta dụ ra nó đây chúng ta clip mấy nâng mấy cái viên đạn lên để vô rồi đạn bi làm xong hết rồi đây các bạn thấy mỡ bò không để vô nha đây từng viên đúng không đủ hết viên thôi để vô mỡ bò dịnh đó chúng ta lấy ra đơn giản còn nếu mà các bạn nếu mà mình quên mình dùng cái, cái zip to hơn và cái châm mạnh hơn thinh cái vô bốn năm viên để vô cái nó không dính mở bò không không đủ để ờ, giữ dư đạn ờ, nằm trong cái ổ đầm trong trong clip trong cái chén lấy ra nó chạy ra chạy vô giống như bạn múa vậy mất thời gian nhưng làm vậy đó đúng không về cái thứ hai đúng không cũng một viên rồi để vô đây tôi để vô lên là kéo ra ok thấy vậy á mình biểu diễn đi ok thấy được không thật nha các bạn mà làm cái này á cái người mà người ta đem xe lại các bạn có người mà đem chiếc xe lại mất tiền đó nha thì ví dụ như vậy mất tiền thì các bạn làm lần lần thứ hai đem em lại em trai sửa cho anh nha mà anh đợi lấy ta an tâm rồi ta không sợ nữa xe người ta mất tiền luôn người ta để người ta để cho các bạn làm ta yên tâm cái uy tín của bạn rất là lớn đúng không rồi các bạn thấy rõ không còn các bạn cầm cái lê mà dặn ít cái đủ nữa thôi mình thấy là bệnh rồi đó từng viên một tôi livestream hơi khuya quá nên là các bạn không ờ, không theo dõi được tôi biết điều đó nhưng mà ngày tôi quá nhiều việc rồi thấy điều ha giờ tiếp tục tôi làm thở cần phải đây ờ, rồi xong chưa các bạn bây giờ các bạn dùng cái tay tay ờ, đây có nhựa mà bó tay mà sạch mà để vô đây các bạn cho anh đều đẹp không à, nhìn con chỗ nào mà thiếu của bò đó cho thêm tí rồi cho em xin tí lửa nha đây các bạn nên nhớ nha khi xe cũ chúng ta bảo trì thì đã mở bò của nó là tiêu hết ráo rồi dơ hết rồi thì chúng ta làm cho nó rất là sạch sạch càng sạch càng tốt chiếc xe mà các bạn bảo trì rất là sung sướng rất nhẹ nhàng dễ ăn là khi chúng ta do cái người chủ xe nó chạy người ta biết cái thật người ta am hiểu gần như là người tạo ta hiểu nói chung là hiểu nhiều lắm nó thương xe người ta nó chạy nó không có rửa sạch nước nè rồi không có nó, nó, chạy à, đi à, vô mấy cái dũng nước mà khi mà qua mấy cái vùng dũng nước mà nó bánh à, mực nước nó cao đầm nè, là nhảy xuống mình giác lên ta không chạy qua ta kỹ không xịt nước thì trong đây đây nó kính nó chạy đến cái thời gian mà để bảo hành á thì nó mang lại cho cho thợ làm thợ tháo ra trời ơi ở trong vòng sáng giới mở khô thì vòng sáng giới mở hơi khô còn sáng Thế chúng ta không cần làm vệ sinh thì tháo ra bơm mở vô rồi dẫn vô ấy quá sạch không có dơ không có một cái miếng ờ, không có miếng mỡ bò nào mà nó dính đất nước hay gì mà nó trở thành bùn sình nó, nó thành cặn đâu đó đó là sạch Chúng chúng ta uống một chai nước suối uống xong ật ra cái chúng ta đầy nắp lại nó không có gì hết chúng ta ngậm vô trong nó nhả ra thun vô thì nó là, là khác đúng không rồi giờ xong xong tới cái, cái uh, thứ hai miếng phó đây khi mà để vô thì con mặt đúng mặt của nó nha để vô rồi đè tay để vô mà nếu mà để không vô nó không đều á đây các bạn có cái, cái ống này ống này là cái ống gì đây trong xe đạp có rất nhiều thứ mà chúng ta không nên bỏ nữa chúng ta sử dụng lại giống như lấy độc thì độc gì đó ta làm cái phương tiện làm cái công cụ để ta hỗ trợ cái việc khác cái là trong cái tiếp sẽ đạt vào. các bạn 28 ly giờ mà trong cái ống tiếp cổ của ống tiếp uh, phục đó các bạn cắt các bạn lấy dũa dũa lại cho nó đừng bén cạnh để sử dụng dọn mấy gì này rồi để vô đúng đó nó luôn để vô ha thì các bạn thử nghĩ đi các bạn lấy hai tay các bạn ấn thì chắc chắn nó vô hút đều còn bây giờ để vô nó mặt phẳng mà nhấn nhạy xuống cái ok đặt trai bằng luôn thẳng luôn vô hết luôn vừa tới gò luôn rồi vậy nha tới bên kia cũng tương tự tương tự rồi đơn giản hết các bạn hai những ờ, uh, dùng dùng dít này nè cái độ hít nhẹ thôi nha chứ đừng hít mạnh quá rồi nhấc lên đạn để vô kéo ra đây cũng thế nếu mà cây ờ, vít của các bạn dùng á nó mạnh á năm trăm nó mạnh quá để viên đạn vô kéo ra các để vô kéo ra không mới bò lọt ra ngoài hết giống như các bạn cha đùa nói vậy đó thì chọn được cái giúp đó rất là khó à để vô mẫu bò cái nó lại lực kích nó yếu một ít ít hơn mẫu bò rồi xong đủ đủ đạn nha cái phốt này một bên đây để vô rồi tương tự dòng này chúng ta để vô được rồi chưa rồi các bạn để vô nha để vô đều rồi ấn mặt thẳng ở nhà điều bài rồi đẹp trai ok xong cái mỡ bò này cái này các bạn nên cho nó tí ở trong đã nhiều rồi bây giờ mình cho nó vui thôi cái này không phải đa mỡ bò dơ nha các bạn mỡ bò riêng của nó mỡ bò nó có nhiều loại loại màu nó màu sắc nó khác nhau mỡ và dầu và xăng không có màu sắc cái đó nhà sản xuất người ta bỏ bỏ màu sắc vô biểu hiện để lấy cái cái màu của để cái màu dầu cho cái, cái thương hiệu của người ta dù catron màu xanh rồi có tôi nhớ có cái loại màu xanh gì màu xanh màu đỏ nữa có loại nhất màu màu màu bò màu đỏ nữa nó do nhà sản xuất nhá thì này đây là vô miếng nhà này trong nhiều rồi này giống như bôi trơn nữa thêm miếng nữa tặng tôi một khuyến mãi vậy rồi để vô nha thọc vô đều qua tới bên đây con này chúng ta rửa sạch rồi rồi tới cái công đoạn mà chiếc con này là cái này quan trọng con bi cái này rất là khó khó cái này này chúng ta dùng feeling dùng cái cảm giác chứ không thể nào dùng cái uh, là bằng mắt được đạn mới con bi mới tất cả đồ mới rồi khi ta chạy thời gian ta mới chạy khoảng chừng khoảng chừng ngàn ngàn rưỡi cây độ còn tốt chưa rơi chưa bị gì hết mở bò dán mở khô mở bò chút xíu vẫn sạch không bị gì hết mà đưa các bạn chỉnh vào các bạn thay mở bò vô các bạn chỉnh con của ta không tới con một là con hơi xiết hơi nặng chút xíu hoặc hơi lỏng xíu là chết còn như kia tiêu rồi đó bỏ tiêu luôn giờ các bạn lấy đâu ra chén riêng con riêng mà nó đóng ép ra mà đóng đóng chén ra mà giờ ép chén vô mà, mà, mà, mà nó không đều nó là dinh là chạy là nó sượng nữa tiêu nữa rồi những vô nha rồi con bi của anh ta đã con bi nhà sản xuất người ta đã làm cho nó đồng bộ và nó rất là ôm và nó ngay tâm không quy lạnh gì hết con ở đây đè tay qua chúng ta dặn hết vô dẫn vừa tới dẫn nha dẫn vừa tới vừa tới thì chúng ta có cái à, tôi có eto vào đây nè mà tại không thể dán cái máy ra ngoài cho bạn coi được không đem vô đây được hoặc có cái à, tiếp cái điểm, điểm tựa nào đó chúng ta chụp vô cái 87 này để vô tôi hướng dẫn tôi chỉ à, minh họa nha để vô đây để làm biểu tượng là con tán cái cốt này nè nó bị lắp rồi nó cứng rồi nó không chạy đâu được hết được không rồi coi như nó đã không chạy nha rồi là tôi dẫn này vô rồi bây giờ con tán này nó bị khóa rồi thì cái uh, ờ, các bạn uh, đem tán uh, khóa con vô để vô nó xem như là con tán ở dưới tôi để lên cái ô tô rồi tôi kẹp tôi phá rồi nha hoặc là tôi tiếp đầu tiếp đầu tiếp có điểm tựa thì để lên bánh cứng rồi con tán con tôi dặn vô dặn tán con vô dương tán này hai cái vừa tới vừa tới là đủ rồi đó. là nhẹ rồi đó con vô này đã phá nha rồi giờ tôi sẽ dùng cái phá à, 15 của Shimano và phun gì của cái nào cũng được hết đây xem như cái này đã nằm trong cái tiếp Eto đã bị khóa rồi không thể cử động được không chạy được con bán con này tôi vừa dặn vô vừa tới thì bây giờ mình ấn định mình fit của nó là cho nó con tán con này dưới này nằm luôn chết một chỗ không chạy nữa các bạn để cái chìa khóa này vô nằm ngay gần cái câm chỗ nào đó bạn chịu chìa khóa cứng luôn xem nha không cho không cho chạy ở dưới chìa khóa rồi con chân không chạy thì các bạn dùng chìa khóa lại khóa này lại cốt nó không chạy cốt đâu chạy được đâu trên không chạy được con tán này nó sẽ giữ cái con với cái con cái cố bên kia với con đó là đúng vô cái vị trí mà lúc nãy các bạn dựng vào thì là con đúng rồi con tướng rồi đó rất nhẹ nhàng các bạn không bị rơi nè không bị gì hết không bị rơi gì hết tôi trở lại từ đầu nếu như các bạn xỏ cái này vào rồi dặn con vào dẫn con vào vào trong ừ. vừa đến vừa đủ đúng thì dẫn tán phá vào lúc đó các bạn không có dụng cụ không có gì để kèm này hoặc các bạn không biết kèm cái này lại không có gì để kèm cái cái cái, cái này lại nào rồi đây giờ còn xem nha khi sử dụng chìa khóa đúng mỏ nha đúng uh, uh, chiều cờ đây nha tôi ship bên đây đây bên hướng bên clip á cống đùm đóng khóa tôi không gì chịu đó tôi quên tôi không biết tôi ship này đây vô tình á cái con cái con này nó đứng là con này đứng mà con con con nó chạy ra chút xíu là đừng bị lầm còn nếu mà con đùm nó đứng yên siết con này chạy vô sâu hơn thì cái đùm sẽ bị gấp con hay nặng con nặng con thì chạy sẽ phá đạn còn lỏng con lỏng con rồi càng là lỏng con thì sẽ phá chậm hơn giờ tôi xíu lẫm con nha thí dụ như đã bị lẫm con lật nhà lên con đầu rồi chút xíu thì khi cái bánh này tôi gắn gắn vô chiếc xe để vô gắn vô bánh là cái sườn xe đạp sau bắt đầu gắn đúng vị trí tôi lấy cái, cái khúc từ ly đó cái tay tôi khóa lại thì cái cốt này nó nó sẽ đúng đúng đúng vị trí nó không có chạy chạy chạy bánh nè bánh này thì các bạn ơi nhớ đi trên trọng lượng tất cả mình ngồi xuống tất cả người chạy là mình nè à. con người là mình chạy là mình ngồi xuống thì ngồi lên sườn sườn đè lên đi cốt mà cốt bị khóa rồi nằm chỗ rồi đâu chạy đâu được thì ổ cái cái con bi bị lỏng các bạn ngồi lên ngồi lên thì dưới này nó phản ta nó, lực ngồi lực ở trên xuống thì lực nó phản lại phản lại thì con bi lỏng thì dưới này nó đè lên thì đạn á chín viên đạn chạy nó chịu có một hai điểm thôi hai viên đạn ở trên này lỏng đã lỏng rồi mà ở trên này chạy chơi xuống dưới nó mài nặng hơn cái mài nặng cái coi như cục cân của cục con đó cục con của bạn ba mươi à, à, ba trăm sáu mươi các bạn nhìn kỹ nha 360 độ giờ nó chịu chạy chỗ đạn, nó chạy như này đây lên lên còn bên đây nó tự do nó có đụng tại con lỏng mà đâu chịu điều đó nó phải chịu điều chịu điều 36 độ mà giờ nó 360 độ mà giờ nó chịu chút xíu đây chạy nó mòn đây mòn đây mòn đây nó mài có một bên thôi còn bên đây vẫn còn nguyên sau này các bạn thay con mới vô vẫn bị phá mà pin nó phá đồ nó phá phá rất là nhanh rồi vậy nha rồi khi các bạn xem con nó có bị rỗ hay không đây con thấy đó nó rỗ đó nó chấn rỗ đó nó chỗ đó bị mài nhiều à, cái này tôi sửa xe cho người ta tôi lấy là tôi để tôi uh, chia sẻ kinh nghiệm với các, các bạn các bạn thấy rồi ha đó. thử các bạn có mấy cái đồng ST mua chừng hai triệu rưỡi ba triệu đi STR đi vậy các bạn bảo trì cái này đi ha thì các bạn sẽ thấy bạn kiếm con không ra các bạn sẽ dùng cộng đồng tiếc không cũng tiền lắm <laughs> thì khi tôi nghĩ là các bạn dẫn khi mà dẫn cái con vô các bạn có cảm giác á nó vừa tới rồi sau đó chiếc khóa con rồi các bạn sẽ kiểm tra bằng tay quay cho nó có quay quay cái bánh lúc đó không có nghe bằng lỗ tay mà nghe bằng cảm giác giữa đầu ngón tay dạ yeah còn nó có rần gì hay không cái đó dễ mà không có những chỗ mà điểm nó có thua mà mình thò tay vô mình cảm giác được thì ok không tốt không cái này mình cảm giác được rồi, rồi coi như là chương trình hôm nay cái à, đề tài hôm nay chúng ta đã nói xong về đàn con bi và các bạn tôi quên nữa đánh tôi quên các bạn nhớ nha khi tán dặn ra nè con tán hai tán ngoài tán khóa con đó, là nó có đầu nhám nhám nó có khí khí khí đó là khi bắt vào nó phải nằm ngoài ta làm khía để vô bắt như sườn lúc mà khóa ti sườn khóa ti đùm cho nó có đầu bám dính lại ha mình không nên đưa vào trong nó phải nằm ngoài rồi vậy coi như là các bạn đã xong rồi mình đã có một bài học chia sẻ với nhau bài học gì con bi và con mặt bạn. thế nào là con 45 độ con 60 70 80 và con 90 độ con không 90 độ nha 90 độ là bậc bạn. bạn xem nha giờ diễn đàn về xong viết mình tới là thì vậy, diễn đàn ha đàn trên, đàn dưới cái này con con cái này là con cái này là có bậc đạn như ba à, các bạn Tôi cắt ngang thôi nha cắt ngang thôi cái tay đừng chạy nghe đây thấy các bạn không vậy các bạn xem cái này là theo trục đúng nè đúng không thì 90 độ không độ rồi đúng không thì giờ quắt quắt đạn kia là đạn nằm đây nè con chén nằm đây thì nó 45 độ này là vô à, à, à, nhỏ hơn nhỏ hơn nhỏ hơn tới 90 độ vậy ông này có phải là 90 độ không rồi nó là bạc đạn hoạt động độc lập không cần cái thứ hai nếu có cái thứ hai nó cần cứng cần mạnh còn bạc đạn con bi không hoạt động được độc lập độc lập sẽ cần một điểm tựa khác rồi cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình và lắng nghe uh, uh, chia sẻ những cái đề tài như đây các bạn cứ đặt câu hỏi chúng tôi sẽ trả lời ha rồi um, những à, tôi sẽ thông báo cho các bạn livestream uh, lần sau để nói về những đề tài gì tại tôi có rất nhiều rồi trong khoảng giữa giữa những cái buổi mà livestream đó, là tôi có nhiều xe của khách đem lại sửa thì tôi sẽ trực tiếp luôn à, khi mà làm thắng mặc dù có những cái đó là coi nó cái cái đề tài nó đề tài sau không phải là nói bây giờ nhưng mà thuận tiện khi mình đang sửa mình sẽ livestream mình nói cho các anh chị biết luôn các anh chị các bạn quý khán giả à, để cho mình thấy giống như mình thực hành vậy đó thực trực biết rồi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người